بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا مرفوعات من الأسماء نحب لو تسا فائل فائل من من المرفوعات المرفوعات تتوى نائب له المبتدأ chừng al mubtada bùi chừng làm này tập al khabar nah qala musannif rahimahullah al khabar wa aqsamuhu khabar dan jenis-jenis khabar wal khabar huwa al juz'u allazi tutimmu bihil fa'idah ma'a à, mubtada yêu khabar nan nan ye hasa juz'u ataupun à, hasa hasa kalimah kong nyu pasempurna mana mubtada habis lem ya ki hasa hasa hum khabar đó thapang wo thực cơm về lao lại về khabar đó nè bớ thapang chúng khắp hơn in tóc gây phải ta với cái mà mục tờ thả ô ta hỏi thế lại này dây tôn này dây tôn mục tờ thả như này rồi thế lại dây tôn al a kilo à, alpha tilo gã ha tóc bọc cái cái mà cái alpha kilo ô ta hỏi al adibu à, cái cái al ashairu tháp bằng ô công tháp bằng tháp bằng ô đây một thập ăn của tôi phi này ca thập ăn còn được biết lại Al Fakihu Al Adibu Al الشاعر imamun mừng thao bằng này nhà thao bằng pin đi này ní yêu khó bớt này ní có như tôi tên mua phải ta này bỏ cái ra lại ngặt pana thế lại dày imamun ô tao được ạ dày tôn imamun thao bằng này dày ờ, imamun đơn đi thao bằng này tôi biết con gì đi mà này thao bằng ô sọ bảo bảo cái sebab nyo ken cover do nyo ka phai mana nyo ka phai faida ha ni yo la cover ni ma ken an huwal juz allazi tatimmu bihi al faida ma mubtada nó chứ bây giờ ní chừng mubtada này dạy tôi ní mubtada chừng imam nó cover dạy tôi ní mubtada thì ní imam nó cover ní công lại huwa al-juz'u allazi tatimmu bihi al-fa'ida chừng cover đó nè chừng tua tua đấy chừng nhà hô mubtada cả thảo bằng مبتدا له خبر كه تبان له خبر مبتدا كه تبان وهو كسمان وهو أنا مبتدا خبر أنجنا وهو كسمان خبر مبتدا كسمان مفرد وغير مفرد خبر مبتدا تسا مفرد تتوا غير مفرد هكذا معنى مفردنا مفرد معنى كي مفرد تبعد لولنا آه آه يعني معنى معاني مفرد mufrad mana ke mufrad jaban lolo na mufrad mufrad tisa bab ke fi bab oh ayon lo dah fi bab al kalimah mufrad mana ke bab, bab kalimah na ini al malfuzun ni bilafzin wahid ni ya mufrad ni ya ke kitab ni à, ka kitab nếu mufrad اوكي ني مفرد ين المنفوس بلفظ واحد كتاب مفرد ين باب كلمه هنا يلا في باب اعراب tapang istilah ni kata baik tak tapang kata baik tak bapak tak bab iram ia le mufrad nak malaysia ja musanna okey malaysia musannan à, musannan ừ, musannan wala jam'an wala jam'an uh, wala minal asma asitta ni ni mufrad pemana mufrad fi bab bab ya, bab alam na ki bos jalan alam ta tua murak mufrad murakkab na fi bab alam yo iya, ki malaysia merekaban murakkaban no ya kan bab murakkab na Jeng, bỏ một phạt bé tôi như tôi tôi bạp nhiều bạp đấy mà là cái đó ok mà kia Malaysia mutofan wala sabihan bil mutaf ini yang ini makna mufrad mana tisa bab kalimah al manfus bilafzin wahid ini mufradnya kita mufrad <laughs> musanna kitaban jemok kutub tapi bab i'rab mufrad nó yêu là ken musanna ơi oh iya. ken musanna ken kan oh, ken asma oh, yêu iya mufrad Rồi nah, bab alam yêu iya mufrad nó malai sama rakat nên nha oh, zaitun mufrad nih. Abdullah nih walaupun dua kalimat ke deh ia mufrad kayak ini nih sebab bab nih ia malai sama rakaban dengan apa zaid ha kalimat ia mufrad kayak bab alam ya Tapi Abdullah ni dua kalimah, ia mufrad kaum. Ni pini le malai samurak kaban, ia mufrad ya bab alam. Bab mubtada khabar tu bab lam ni malai sa jumlah wala sib jumlah. Okey jumlah au ya di mufrad nana. Maknanya okey jumlah au okey sib sib jumlah au. Maknanya zaitun ka mufrad. Az-zaitan ka mufrad. Belum az-zaitun ka mufrad ngai. Baik ya? Hah? Ni ni. Bab bab tibane bab mubtada khabar ma laysa jumlah wala sifhu jumlah. Maknanya zaid ni haga hasan ya mufrad đấy. Zaid mufrad đấy. Zaituni cloud và cô đã cái gì mufrad đấy. Ok là ôi zaid ni musanna cái nó nè. Tapi bab này bon zaid yêu đấy. Ma laysa jumlah wala sifhu jumlah. Thì bab ni bab la munata ma laysa yêu mufrad tot. Thì bab la munata ni ma laysa mutafan wala sabihan bin muta. oh. ma laisa bijumlah wala nasibhu jumlah nah wa huwa qisman mufkhabar mutatu wa qisman mufrad wa ghairu mufrad mufrad disanya sana mufrad ini mufrad mana ke ma laisa jumlah wala sibhu jumlah nih mufrad Prana toa bagai rumah frat, titua toa rumah frat mana ke gai rumah frat? Ah, kai apa? Jumlah. Ausib hu jumlah. Ausib hu jumlah. Okay. Fal mufrad này, okay, mufrad. Giờ khabar mufrad như này, zaitun qaimun. Zaid mubtada qaimun này, khabar. الزيتان قائمان الزيتان مبتدا قائمان خبر الزيتون قائمون الزيتون مبتدا قائمون خبر زيتون اخوك زيت នេះ مبتدا اخوك នេះ خبر ជាងពីរនេះនេះ قائمون مفرد no خبر ពីរនេះ الزيتان قائمان مثنى ពីរនេះក៏ជា مفرد ដែរនេះនេះបោះកទៅតាក់ទេសលេម៉ាលេសាជំលះវឡាសិបជំលះនេះ maknanya خبر مفرد قائمون Qaiman ni kamu frat gai. Ia musanna of ini tu. Khabar mufrad je ni. Ia lek mana o khabar huna je lek mufrad. Mufrad tang pi. Ni kong lek maksud dia la ia mufrad dalam bab ni ma laisa jumlah. Pu jumlah. Aku ka ka dah kensip pu jumlah oh. Okey jumlah kensip pu jumlah. Wa gair mufrad khabar gai mufrad. Maknanya jumlah je kan. Okey. Okey. Apa và gây ra murad nhầm tà emma jumlah emma jumlah ismiyah emla jumlah ismiyah nih jumlah ismiyah Yoka zaitun jaria jariyatuhu zahibah zaitun jaria jaria jariyatuhu zahibah zahibah giờ hiba chừng khắp hết một phát thì phải lo chứ đi chừng phải khắp hết chùm la bằng nó gọi là một phát chùm la thì sao nhớ yêu đấy em mà chùm la ismiya này à này pini thì khen về pini này jariyatuhu này này thì thay là một tờ thà rồi đấy chừng jariyatuhu dài phải đi chùm la này giờ lại Arab bằng sa sa jariya z này một tờ ta một tờ ta thì sa jariyatuhu này một mubtada thì tùa zahibah ni khabar jariyah ni Plana jumlah ni ni jumlah tanbih ni jeng khabar fi mahalli raf khabar mubtada di sana ni jeng dekat dia này ni jariyah tu ni mubtada zahibah ni khabar jeng jumlah ismiyah ni jeng khabar nè thế dan tôi mai <laughs> tôi mai tôi ngam ta ờ. ni jumlah ismiyah ni jumlah ismiyah ni Tangpin ini yêu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah này jeng fi mahal liraf khabar ni. Walibasut taqwa zalika khair ni ni. Walibasut taqwa zalika khair pin này này, pin này pini ya ni, pini kan dia pini này, Libah ni thao le mubtada ya ni ni mubtada. Ni mubtada tisa ni prana ni muptata ti tua muptata ti tua ni khabar ti tua prana jumlah ismiyah ni chứng khabar fi mahal raf khabar ti sa ni tên đấy ذلك ولباس التقوى ني من لباس مبتدا ني وهو مضاف تقوى مضاف اليه ني هو كان كان ميا من ميا بيني ني لباسه مبتدا تساني Loh nào zalika ni, zalik ni khabar titua ni, ha mubtada titua ni. Khabar ni mub khabar khair ni khabar titua samgap ha khabar samgap zalika ni. Loh nào jumlah ismiyah ni khabar yang ini jumlah ismiyah ni khabar mubtada ni. Giao cho ni ni giao công cho ni ni. Hà sa như ngạn misa thầm đa hà sa chạy ayat của ta này. Nè, mà nà như giao cặp này. Qul huwallahu ahad có gì đang ngày này. Qul huwallahu atau ahad nih jumlah ini nih nih hu nih huwa nih mubtada tisa Allah nih mubtada di tua ahad nih khabar khabar yang mubtada di tua nih rồi jumlah nih tang pih nih nih jumlah tang pih nih khabar mubtada awal nah nih con chỉ yêu lại nih à, jumlah ismiyah nih đến bên đấy Aha. Tidua jumlah fi'liyah. Oh, jumlah ismiyah ya, plus jumlah fi'liyah. Tidua jumlah imma jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ini senang pang. Zaitun qama abuhu. Zaitun qama abuhu. Saya so, iya pilih kan? Kak iya pilih ni. Iya pilih ni, iya pilih kan? à, comma này comma apuhu à, này comma phải mà tí apuhu à, này phải liền này chúng là phải lý hao này chúng chúng là phải lý này chúng không bật gì này phải mà lấy ra không bật dễ này dễ này một tờ tờ vậy này ok comma này phải mà tí này Pha phải chúng chúng là phải và Pha phải này phải mà lấy ra không bật dễ đây là này nên chúng là phải đi ừ. hà sa cái đây là chúng là ismiyah hay là chúng dạ, dạ, dạ. ờ, là dày tốn uh, coi môn apuhu này nih jumlah ismiyahnya nih. Kaimun nih jumlah ismiyah kan nih. Zaitun. kaimun aku hmm. nih ya kau ini ismiyah ini fadiyah. Belum nah, ayat Quran warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Nah, buka yah luku warab Ah, yakhluqu ma yasha. يخلق ما يشاء Ya أسفل يبهم يخلق ما يشاء ويختار nih nih Rabbun ini nih ini mubtada ini terus jumlah ini ya kong ini jumlah fi'il wa fa'il fi mahalli raf fi mahalli raf khabar fi mahalli raf khabar mubtada nih bom jumlah fi'liyah ni yakhluqu ma yasha ni fi'il maf'ul bihi ni senang ah, men ni nah ni cái giao cạo cái này wallahu yaqbidu à, từ la gạn nhà suối à, cả lô đó à, ok này wallahu yaqbidu wa yabsutu này tôi thả vậy này dọc bị tu ni phé mà thì phải leo tắc tiệt hùa ni chúng là phé đi ra ni chừng bớt, nè một tờ rẽ dọc bị tu ni chừng Allah này một tờ đá dọc bị tu phé một tờ rẽ ni tôi yêu là fi'l và fa'il chúng là phé đi ra ni chừng cover và fa'il và ôn maf'ul bihi ni thì mà lên đó cover một tờ đá ờ, ni yêu cover jumlah này và em mà ship jumlah thì cloud ship jumlah thì tôi chỉ vậy á jumlah phé đi á Kiệt lao xếp hồ chung là Này, anh vào khả bờ Xếp hồ chung là hả Thế là che lấy à? những cái chung lao ta bên nhung Ghen che chung là này à? Cái giờ chung lao từ tuần nên ismiyah phải lìa à này Rồi xếp hồ chung là những cái ismiyah Những cái phải lìa hảo Yêu lại <laughs> Yêu lại che này là nó وهو وإما شبه الجملة وهو شيئان توا الظرف والجر والمجرور فَزَّرْنَهُ زَيْتُنْ إِنْدَكَ Nó زَيْتُنْ Tạp زَيْتُنْ إِنْدَكَ Này, زَيْتُنْ Các bạn nghe sát زَيْتُنْ إِنْدَكَ Em đọc lên phần này زَيْتُنْ thật là một tờ tạ chứ nhỉ Phần إِنْدَكَ giọt này Giọt cái cái nan thasa thasa ya zot mutaf kaf mutafun ilayhi lại khala jumlah này ni jumlah này giọt này giọt này lại bơ ta ăn ni bị bi mahzuf bao giờ nhưng mà chép lại jahl i'rab lại giọt giờ này một một ta ăn ni zat ni ni ăn i'rab yo ni muta'alliq muta'alliq mu'alliq bị bi mahzuf khabar bi mahzuf okay bi mahzuf wujuban bao giờ wujuban taqdiruhu mustaqar ini mustaqar ataupun kain wajib mengiyah. belakang jumlah zat atau menjerat majrur ya tahu nih mengiyah. zaitun indaka mananyu zaitun mustaqirun indaka ataupun zaitun kainun indaka ataupun zaitun sabitun indaka sabitun mananya yanan mengiyah tapi zat menjerat majrur wajib ya takdir mahzuf ini mengiyah. boleh habil erab ini ni thale muta muta phơi lại tabi yêu lại giọt đấy một một alek pi mahzu phen vuju ban takdir mustaqat ni tông pi alhamdulillah ok thế sẽ gặp alhamdulillah chờ đâu nè lillah là chết mà chú đâu nè và lại yêu lại muta ali con pi mahzu phen vuju ban takdir ruhu sabitun au mustaqirun lillah bây giờ lại tông pi phum yom tetap samgap Allah mengia tetap lah menglai mana mengsafit ni mengmustakid nyo ni Beti ni tetap sembah Allah na bo kalimah tetap ke kain kain kau ya kau dia kain sabit mustakid mana yo kau mana samen bahwa zaitun entak ya ya yanan mengi. bisa was safar godan safar mubtada ya godan iyo zot ya nih muta'alliq bi mahzufin wujuban taqdiruhu mustaqar awak ka'in was safar mustaqirrun ghadan. Wasafat sabitun ghadan. Wasafat kainun ghadan. Apa maknanya dia kayak Zaitun endak. Zaitun mustaqirrun endak. Zaitun kainun endak kau. Zaitun sabitun endak kau. Bomda takdir wajib takdir mengi wasafat kain in godan, Wasafat mustaqir ghadan. Wasafat sabitun ghadan. Wa qauluhu ta'ala ni. Warrakbu asfala minkum. rắc warrakbuni mubtada yani asfal zot yani warrakbuni mustaqirrun mong yani ataupun tắc tiết và chết như nan mong cái do này zot hông hông hông chết mà churut và chết tắc tiết takdir mahzuf binan này dâu wal chết mà wal machrut abang này wal chết mà wal machrut nah bu zaitun fit tert okay zaitun mubtada yani còn nếu để chết vẫn mà machrut ấy muta'al là con muta'al là con bị mahzufin tak vujuban takdiruhu mustakirrun zaitun filter di lại bae ha muf mustaqim tetap itu tetap sang đó nè ka idun tol sang sa bitun tol sang Oke. nih zaitun filter zaitun mubtada Rona chợt bọn majrur muta'alliq alikon bi zufin bujuban takdiruhu mustaqirrun. Nih ya wa qaulihi ta'ala kini. Alhamdulillah. Nih. Alhamdulillah lillah ni chết mình mà chú đó nè. giờ tắt tiếng vừa chết tắt tiếng mới vậy nè. bất lên tê rồi làm cái này nè, tông pi vùng nhóm hà cái tơ tap xong gặp bọn là bóc kalima tơ tap mustakirun nhớ có thể là lang tơ tap này nè ataupun à, sabi tôn nhớ có thể là lang tơ tap này nè hơi là từ Giang Su lên bóc tơ tap thì là lang tơ tap này tapi ulama lại alhamdulillah này à, tắt tiếng nhớ xem chuyện nan nhá alhamdulillah này alhamdulillah giờ lại tặc thiên mustahikun thì hồi lại mustaqi rồi cái do Allah là mustaha hồi là mustaqi chứ không mustahek bị à, ní là bị ní thì tắt tiếng mustaqi đó ulama lại cái do là à, alhamdulillah mustahekun lillah hồi thật anh Allah mình mà nhà hầu hầu hạ dòm nữa nè الظرف ظرف ظرف ظرف تعلق بالظرف ها تنينا نانا chừng uh, Bapak ini nasib. Oh. Oke. Okay. Oke, okay. ini pohon nih wajata allak wajata allaku zarfu wal jarru wal majrur idza waqa'a khabaran bimahzu fin wujuban taqdiruhu ka'in aw mustaqid mọi người bảo pleca giọt không chết vẫn mà chụt đấy như tọa là pi khabar pi đang vào chết đặc biệt mọi người ô ta giọt endaka zaitun endaka cái này thực ra zaitun ờ, zaitun endaka này zaitun endaka ataupun à, zaitun fitar nih ni thale mục tật hạ ya zaitun ni mục tật hạ ya fi ni ni ni bahanya la wa yata'allaq az-zarfu wal jarru wal majruru iza waqa'a haki waqa'a ni zat hang chợt majrur ni khabaran hay pin le zat hang hang hang chợt majrur ni to bi khabar wa chip taqtin mahzuf binan mustaqir au au ke au ka in mình ni zaitun taqtib ni lại mustaqirun au ka inun entak pini zaitun mustaqirrun au kainun endak hạ phết tờ chừng vật chết bao nhiêu này chừng Arab phải vào cho nó hay là Arab lại đi diệt một tờ tá giọt endak này giọt và hòa một tờ cao lên một tờ phải lấy rồi là chung là giọt này một tờ ăn lực bị mà dù phên vũ trụ bán tắc tiết tắc tiro mustaqir như nên cái Arab nập nữa nè bài hen này đó pin này cho bài hen ok بعض أحكام خبر المبتدا من حكم خبر المبتدا قال ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات فلا يقال زيت اليوم وإنما يخبر به عن المعاني نحو الصوم اليوم والسفر غدا وقولهم الليلة الهلال مؤول mana pini hakik zat ni mok mana zat ni hakik mana zat hakik mana maani pini ni ولا يخبر في ذات في الزمان عن الذات حقيقة منازع này thì khen thao bằng منازع này cả حقيقة منازع ok dạ này mana cái dạ này mình là dạ đấy ma ma yutrak ma yut yutrak bil hawas điều kia vậy thật cái đấy cái băng chứng yêu bó trong chứng bao chứng là mơ đấy yêu là mơ đó 5 5វិញ្ញាណវិញ្ញាណ5គេហ่าវិញ្ញាណទាំង5ប៉ាន់ជើងបោះជើងចំជើងគេជើងនឹងអ៊ីវសាតទៀតណា Đó. Nhau cái, cái kitab thì giả đi này, cái do kitab chỉ bằng chứng. Ní có lắm. Giả đi này. Dề tôn giả đi này. Sao cho đó giả đi này. Nắn yêu giả đi này. Đây, giả này, tên đấy. Cái do này ta kitab nó bằng chứng nó bỏ kia trong chứng đi. ប៉ាឡាំកនេះប៉ាន់ជើងបោះជើងចំជើងនេះស្អាតនេះព្រោះគេមកអានេះម៉ាណានេះគេមកសុទ្ធអានម៉ាអានេះពីនេះនេះគេឡើងម៉ាណាម៉ាអាមអាយុកាវម៉ាឡាយុត្រាក់ម៉ាឡាយុត្រាក់ពីលហាវ៉ាសនេះយូរកាល់ម៉ាសាទីនេះម៉ាសាទីយកតែលេខសៅមុននេះ ណាប៉ាន់ណាបោះលេហៅសៅមុនណាបោះបើជិះហើយណានយកកាសាហ្វារុនមកគេតាំងពីនេះតាំងពីមកណាមកសតិនីយកមកអានេះនេះជាងជាថាប៉ាំងសាបនេះហាគេកងកោះជាងបោះជាងយាបោះហាគេកងកោះជាងយាបោះជុំជាងគេជាងតែនេះយកកើណាណាយាបោះអសៅមុនសាហ្វឺតគេនេះយកអ៊ីម៉ានយកគេនេះយកតក់វ៉ាគេនេះព្រោះនឹកកាខាណែបោតែបវឡាយុះពីរូពីសតហ្វីហ្សាម៉ានអានីសាប់ fala yuqalu zaitun al yawm maknanya zaitun al yawm ni congnya nih fala yuqalu zaitun al yawma zaitunnya kayak nih zat ke mana nih zat ya nih zat uh, al yawm ni zaman ya zat zat mak zat zaman à zaman bởi như lại zat zaman ni tihu ek ngak khabar perka zat jing o nih ولا يخبر ولا يخبر بذات في زمان عن الذات thế là anh giàu mà này ngã bớt bởi cái dệt này chứng ô tên nghe, bọn này phá la yêu cao lu dây tuần anh giàu mà theo em lại dây tuần một từ ta anh giàu mà bớt chứng ô cái giờ dệt này giả giờ là bị ni mà anh ấy chừng bọn này ai sao mu anh giàu chừng bọn này vậy anh mà yuh yuh baru pihi bizot pizaman pihi đi bizot pizaman pihi nữa nè bihi mana bihi bi giọt phi zaman hmm, bi giọt phi zaman bihi anil ma'ani nahbu as-sawmu al-yawma jumlah ni yao tức là an as al-yawma này này giờ là gạ này yao cái do này này này ma'ani nó cần giả đó ok ní này zaman giọt zaman nhu ép eh, nhu ngạc hợp về cái ma'ani chừng tại vì ngạc về cái giả chừng ồ Asafat godan bo ke safat ni ken za do ya ke ma ani ni oleh hinan ni godan ni zot ni yuh pi pre ka nga nga khabar pre ka safat ni chừng thế đấy ta gã lại dây tuần ăn dôm chứ ôn à lại ăn ta ăn dôm cái chừng ôn à cái do nhiều cái giả ta dôm ta bên anh đang chừng chừng lao cái gì ăn ta dôm chừng lao phi ra chừng chừng lao cái gì សំខាន់គឺហ្សាតជាងអូហ្សាតនឹងអាខបជាងអូវកោលហ៊ុមកោលអារ៉ាប់នេះអលឡៃឡាតាអលហ៊ីឡាលូមូអវលុនមូអវលុនមូហ្វាសឺតញូអាសាលយូគីអលហ៊ីឡាលូអលហ៊ីឡាលូតាមនៅនឹកយ៉ាប្លានេះអលឡៃឡាទូនឹកយ៉ាប្លានេះហ្សាតទៅមកអានេះយ៉ាបោះគេយ៉ាបោះហ្សាតយ៉ានេះrồi nên zaman rồi ngạ không bớt với cái giạt đấy mà chừng rồi cái đấy tạo huyền liền Tawile tulu al-hilal, turi tak, turi takdir Tulu tulu'u al-hilali al laila Oh, ini yun, yun, yun, takdim takhid. Wa kauluhum bini ini kaulun Arabnya nih. al laila tak al-hilalu, awal Maksudnya ma'awal ya takdim takhid. Jele al-hilalu al laila tak, takdir lah, tulu al-hilali al laila tak. dan ini kan dia ini Ada yang kan lah bosan. Ờ, à, lắm nước nhập nước nhập là cụ nó nước nhập là bịa cho cậu nó <laughs> hay nhập tuần này <laughs> chứng chỉ thao băng giạt mà anh ấy nè à, thao băng giạt mà anh ấy ويجوز تأتت الخبر نحو زيت كاتب سائر وقوله تعالى Huwal ghafurun wadud zul arsil majid fa'alun lima yurid. Maknanya bini le yajud gai khabar mubtada hasaman kan cek khabar di hatta fahu. Wa yajuzu ta'attur khabar. Maknanya mubtada hasa khabar lemu haplo hatta fahu. Kan lại nan. À. Ừ. Ừ. À. Ừ. Ô ta ho lại zaitun này này. Zaitun thale mubtada như này. Này mubtada thầm lộ chùi. Thì gã lại ka thì buồn. Kẻ mấy cái nhà phí hết. Sa'irun. Tiếp cái adibun. <laughs> Hafizun. À, Hafizun kia cái faqihun. À, muthirun. <laughs> Đấy. Mananya la i'rab mubtada ini khabar di sa, khabar di tua, khabar di klau, khabar di pa, khabar di lemu, khabar di nanti eh tau gak deh. Chứng rồi, chứng sư pháp rồi, chứng. Giờ là chứng sư pháp thì Alka tiếp ya makrifah makrifah ya kau ya Hah, đây đấy, chừng mà nói như nếu bị mà nói như lại bây giờ chú dù ta ắt tụt khập ni ta ắt tụt ni sa tua clau ba mươi năm tới bị một tờ thản như ta hà sa mình nhớ các ờ, bộc đôi Allah toàn Quran wa huwa một tờ thản như này ngăn em học rồi em học chừng một khập lô đó này một tờ thản wa huwa một tờ thản như này khập này al ghafur khập al wadud khập Al-Zul Arsi khabar. Al-Majid khabar. Fa'alun khabar. Hadir ya. Khabar tuh pihir ini. Sani khabar disa. Oh. Khabar disa. era ya. Kayaknya era. Yo, opo wae Kapati đúng không? Zul Arshil Majid Chừng Ờ đấy, nó nã át chừng Nhẹ nhẹ thế mà nó cả nã át chừng Tức vì là tổng thua thua đấy là khắp hợp với chừng Hà sa Kalima, Hà sa Kalima Như là em là nã át chừng Ờ, Al-Wafud nạo nhú, Al-Watud nạo nhú Hà sa sa dầm này này này Hà sa Hà sa Thank you. Tibiyah insyaallah Oke, okay. ini kalau waqad yataqaddam alal mubtada. Oke. Okay. Waqad yataqaddam alal mubtada jawazan. Nahbu fi dar zaitun wa wujuban nahbu aina zaitun wa indama wa innama indaka zaitun. Wakat jatakat dam po nih ni kini dua fa'il ni po oh, ni mutabang ni jatakat dam yataqaddam ah wakat jatakat dam kabat ni jana Kap juga jenannya na pak pa ini Oke. Okay. jatakat dam al kabat ni nih. al kabaru ni ya, fa'il. Waqad dam kabat alan mubtada jawazan. Oke, okay, jawazan. Tisa jawazan ni. Jawazan. biến biến بين من جوازنا بين يتقدم خبر على المبتدا جوازا إذا لم يكن من halat al wujub apabila itu wujub wajib oh chứng harus takdimnya ya kepede tidak kene uh, fitar zaitun fitar zaitun nih nih fitar zaitun nih ya chú takdim nih takdim khabar nih khabar nih nih makata nih giờ chú tắt tìm khá bớn ít na thì ngọt một tờ thờ khen lệ phết tờ dày tuần cả hâu khen lại dày tuần phết tờ cả hầu hầu dâu khảo hầu dâu khảo ai biết lấy hùa chép bó hà rùi chưa nó bó lên gần gạ này chờ hòa dân iza lam giờ con mình hà lát al vũ trụ tapi giờ lại giờ lại giờ này hùa chép tắt tìm bây giờ bó bùa giờ lại phết tờ phết tờ rồi chú lên đi hùa chép bằng vậy nữa hôm nay nó chú lên phải tờ chứng cái do lên đi ngang một tờ thà nó là kia đó nè bồi ta ấy dễ để chứng cái do nhiêu nên tặc tìm tặc hết chứng sebab nhưng mà đi phá tapi lại phết pin chỉ lại phết tờ dây tôn chứng cái do dễ mà đi phá dây tôn phết tờ chứng tapi pini chứng ô lại phết tờ rồi chú lên chứng lại rồi chú lên phết tờ chứng ô giờ có Allah lại và lại tay na mà gì chừng giờ thấy mức mà gì chạy đến đây mức lại tay là chẹp đến đây chứng ô thông cái là hongnya kayo le masjid nakira mo na là thai na masjid na ye le masjid là thầy na chừng ổ kayo ke masjid ni ma'rifa ha nakira ye le ma'rifa ki ăn masjid là thầy na ki ổ cái gai một cột an nó thì lại ăn masjid là thầy na ki ổ turid masjid ăn masjid là thầy na ki ổ ờ. tên đấy tìm đi na cái đó ma'rifa vì ni con là wa yataqaddam al khabar ala mubtada jawazan fit zaitun mượn tuần phật phật henle mu zet zaitun fit ter gaho fit ter zaitun gaho hampina hampina nyo hoken wa chep oh hampina wa chep ngak jing lo jakan ini fit ter ro julon ni wa bu chu ban ti tua wa bu chu ban nah bu à, ti tua bu chu ban ini bu chu ban nah bu aina aina tuần bu chu ban thì sa iza ke iza kana الخبر من الألفاظ التي لها صدارة التي لها صدارة في الكلام giờ giờ istiham đi mà nãy nhu là phát kia cái này nhu giờ to cả não giờ chuyện thế này giờ lại dây tuần ai na với <laughs> mà nấy ní như là và chép tắt tim cái tắt tim khâu bớt như thế này, một ai nan ấy khâu bớt như thế này, dễ ní một tờ thả này, và chép tắt tắt tim khâu bớt hôm bài dày tuần ai na chứ ô tháp ăn cái gì là chỉ vậy dày tuần ai na <laughs> tháp ăn cũng thao ai là dày tuần chừng bọn ấy إذا كان الخبر إن خبر إذا كان الخبر إن من الألفاظ لها التي لها صدر في الكلام như này, dốc dốc cái tọ tàu gang như istifam như Jeng pini này giờ chép tắc tin cover chừng bao ai na dạy tôn thằng này ai na akhar đi di sana di tua en nama endaka wa chema idza kana idza kana mubtada mahsuran ataupun qasran oke okay, mahsuran hmm. nahbu ennama endaka zaitun nama entaka zaitun ni ni khabar ha mubtada ni này iza kana mubtada ni mahsuran mana như hậu ta dễ nên tọt thì xì xì hử lại là nó bên này hậu ta dễ nên tọt thì xì xì mà nó bên này và chép cho tắc kìm khabar ni đây sa in mà ni cái chỗ cái chỗ là maksud tìm về mubtada ni ni mubtada ni dễ ni mahsuran thì khen là qas không hay cái gai mừng mừng dễ tọt thì xì xì hử nữa ừ. tuyệt lâu ha idza kana al mubtada al khabar yalzam autut tamid ala mutaakhir alan mutaakhir lafzon wa rutbah bini nyetah tapi senang pangmen Iklan wajib ya takdim khabar ni Iza kana takdim mubtada ala khabaran Yalzam autu tamid alal mutaakhir lafzan berutbah Yau kala Tila am ala kulubin akfaluha ini, Am Ala Kulubin Akfaluha Akfaluha Oh, pilih jumlahnya yanannya nah. Mananya tomit ha ni rujuk nama lain ni. Kulub. Yah lại thì lại cái mungkin an thì lại uh, akfa luha kulub bang. Akfa luha kulub. Chừng tomit như nam mong lấy. Tôi thấy mai mong mà cả to ô chừng. Tôi biết mai tập mà cả to này chừng. Tôi biết hốt tân nào cần học này nhỉ. À. <laughs> Tôi biết. Vì ní lại إذا كان تقديم مبتدا ني أقفالو ني مبتدا على الخبر ني قلوب ني خبر ني يلزم أو تتميت ني أو تتميت ني دها ني على متأخر لفظا ورتبة بغير ني ني على قلوب أقفالها ني رجوعنا قلوب يجهل تق يجهل تق تقديم يو chứng يو يو يلزم أو تتميت على متأخر لفظا ورتبة يعني تمام lên mất hơn nhớ cái cái tàu này ô tàu ho tôi biết cái tàu và Egypt ta là Ibtala Ibrahim Rabbahu Rabbuhu. này Ibrahim Rabbuhu nih. Rabbuhu ini nih. Thêm đấy, chừng hú đi. Rồi chú nằm ông lại. Ibrahim này giờ lại thế là và Ibtala Rabbuhu Ibrahim tiếng tôi miễn như ta lắp mấy cài cái to này mà gậy nhá qua hình internet á Okay. Tìm cái trang lên cho bay hết từ cả bằng cả. Ok. Giá lại thì tắt kia mốc ta thì ngọ cover này, ô này. Bị này này, bị này giờ này ni mubtada ni ngani lepini ajat ni pi ajat je lop abang ke enggak hok je sao bang ke pin ni pini ni je arab arab tu ajat ni lamna ni ka affaluha ni am ala qulubin affaluha ni ni thale mubtada muakhir ni boleh cái này ni khale khabar ni ok yah la ya trai da affaluha qulub nhớ nhớ thầm biến đi nhớ tân lóc mai cả to đi vợ hà sa này lóc dần như này lọc dần trong như lọc dần như như tọa cái nào ta tiếp như này lọc dần như này rút ba này ta tiếp như này nhu dạo dạo lại một tờ thả như tọa tọa ta lao thì khó bớt này tại nghĩa nếu như lao lọc dần này lọc dần và ta rút ta rút ba này ta tiếp như này chừng ô bóc kalimah wa ijibtala ibrahim ajat wa ijibtala ibrahim rabbuhu này ní vừa chết dạo tạ khít dạo tặc tìm khó bớt như này cái do lại là vừa ijibtala ibrahim Rabbuhu Ibrahim nó tầm mít ta mai cái này lập dần một bà này ta của tao với chân tầm à, trong cột ca là tôi sẽ đang bằng ok Stop. ok và uh, tí pá tí clau nhá tí pá Iza ba iza iza kanan khabar iza kanan khabar giọt phần mình giọt phấn au jarran wa majruran wa majruran lana wal wal mubtada nakirah យកមកជិបតាក់ទី cover នេះយក al filter rajulun យកទៅរ៉ានេះ filter rajulun នេះនេះមកឯពីនេះ idza kana cover zot fan នេះនេះ in hasati la indaka rajulun នេះ giọt này ida ca năng khabar giọt fan này ida ca khabar đâu giọt fan này mọi cái đó nào wal mubtada nakirah ni mubtada ni nakirah ni wajib cho takdim khabar di sini ya ketika ayat Quran kalau walataina mazid ini au jarran wa majruran nih idza kana khabar nih fit nih jarran ờ, jarran wa majruran wal khabar wal mubtada nakirah ini ya wajib takdim khabar mubtada ini Vâng, ờ. vâng, dạ ok ờ, ờ, vâng, à, và lên là à mặt được phải tiếng không em nói phiên đi thế cho ba hết á à chị pi hết pi hết insyaallah نافت الرجل وقد ني لوهي ta وقد يحذف จินตานี่ว่าเจ็บ tắc kim cover từ ngọ một tờ cả ta làm tạm như hỗ trợ nhiều như tôi tình như chạy misa lớn làm tạm như chạy misa như chạy này kì và cắt à cá luôn đi hả ừ ờ. còn đừng ra luôn còn đừng ra luôn là quạt lộn mà cái tờ